Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh em. À, ngày hôm nay thì à, mình đang tham dự một cái sự kiện lái thử à, Nissan Tiara. Thì như các bạn đã biết rồi, Nissan Tiara thì cũng đã ra mắt khá là lâu. Hiện tại tại thị trường thì đang có hai bản nhưng mà có một bản nữa sắp về. Thì ngày hôm nay ở cái khu vực này đã thiết lập nên một cái đường thử để chạy những cái dòng phiên bản của Nissan Tiara những cái đường thử này thì chúng ta hôm nay sẽ thử cái bản hai cầu nhưng máy xăng được bán với giá là 1 tỷ 226 à, ờ, cái vấn đề về uh, trải nghiệm như thế nào thì mình đã có chia sẻ rồi còn bây giờ thì uh, trong nội dung của video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn về quy mô tổ chức một cái chương trình lái thử xe à, để nói về uh, chương trình lái thử xe thì điều đầu tiên là ta phải cần một chiếc xe và những cái khu vực đường thử đường thử nó có thể là đường phố nó có thể là đường uh, uh, cao tốc uh, nó có thể là địa hình off road uh, tuy nhiên để di chuyển lên những cái khu khá xa thì sẽ rất mất thời gian nhưng hôm nay tại uh, trong cái khuôn viên của khu vực Gamuda Lê Bắc thì có một cái bãi đất và uh, đây các bạn có thể thấy này phía sau á phía sau nha đã được uh, set up ra một cái đường thử rất là nhỏ gọn và tất cả anh em về uh, báo chí này về uh, truyền thông này về khách hàng này sẽ uh, lái thử hello Đó. Uh, hiện tại thì đang trong công tác chuẩn bị uh, mình đã đến khá sớm rồi bây giờ mình sẽ xem thêm cái công tác chuẩn bị của anh ấy đã đến đâu rồi nhá và người thiết kế lên cái đường thử này cũng như là hướng dẫn chính là anh Vinh, anh Vinh Gai với biệt danh là GAT69 cũng đã khá quen thuộc với chương trình của Auto Daily rồi. Bây giờ chúng ta hãy quan sát nào để mình quay cái camera lại Đấy, cờ phướn càng dập trời úi giời ở đây lại có cả những uh, chiếc xe uh, uh, hậu cần đây, đây, đây, đây, khu vực và đây là lều à, trong tất cả các chương trình lái thử thì bao giờ cũng có khu vực đón tiếp để đón tiếp các cái nhà báo rồi uh, khách hàng rồi uh, KOL rồi influencer những người nổi tiếng vân vân vân vân ban tổ chức đang ờ, gửi thẻ cho các cái thành viên lái thử áo lái thử tất cả các thủ tục sẽ được ờ, đăng ký ở đây à, bây giờ thì chưa đến giờ bây giờ mới là giờ đón tiếp thôi đang công tác chuẩn bị 99,9999% rồi chỉ chờ khách hàng đến nữa thôi à, khu vực rất là rộng nhá các cái uh, ghế được sắp sẵn này khu vực sân khấu để giới thiệu uh, xe các cái quy định an toàn khi lái thử đấy à, trong tất cả các chương trình lái thử đều uh, tuân theo một cái format như vậy à, có thể tại Việt Nam có thể tại nước ngoài có thể tại Hà Nội có thể thành phố Hồ Chí Minh có thể uh, ở đâu đó trên thế giới nhưng đều tuân theo một cái nguyên tắc chung như vậy có điều sẽ khác nhau về cái cách setup cách tổ chức tùy theo mục đích của các uh, hãng thôi và đây là điểm uh, xuất phát Đây, xuất phát uh, trình tự để uh, thiết lập nên một cái um, chương trình này thì uh, cũng rất là đơn giản điều đầu tiên chúng ta có khu vực uh, chờ uh, khu vực đăng ký và chờ uh, đến lượt rồi ra lên xe lái thử và trải nghiệm các cái tính năng đây là những chiếc uh, Nissan ờ, Terra tại vị trí xuất phát. Đây, tất cả các cái bệ bước đã được tháo ra để tăng cái khoảng sáng gầm xe ở trên một cái địa hình đã được uh, thiết lập lên khá là khó với những cái cản à, các bạn có thể thấy khi mà tháo cái bệ bước này thì uh, cái khoảng sáng gầm à, nó đã tốt hơn Nói chung là mục đích là cho đỡ cong cái bệ bước đỡ phí lãng phí tháo ra chạy xong ta lại lắp vào không có ảnh hưởng gì cả cái đấy thì rất là đơn giản à, bản này là bản máy xăng hai cầu Đó, số tự động 7 cấp đây là tại vị trí xuất phát nhá rồi các cái xe đang được uh, xếp thứ tự trên một gian này ngon đấy này lái thoải mái các cái đơn vị thì đang uh, tác nghiệp đây đăng ký form ở kia nhá anh em nào muốn lái thử thì cứ qua đăng ký thôi à. đây nhạc trưởng của chương trình uh, ngày hôm nay nhạc trưởng uh, anh uh, Lê Hồng Vinh <laughs> rất quen thuộc chỉ đấy à bây giờ lại chỉ luôn à chỉ luôn không anh ngồi bên cạnh anh chỉ đây cho cho anh em biết được là đấy bây giờ cái bài thử của chúng ta là như thế nào lên luôn xe nhá lên luôn xe đó, lên luôn xe Rồi Quay luôn Quay luôn Rồi. Anh em làm cái ờ, từ từ bình tĩnh Làm cái song phương, phương phi để ờ, Song phi à? Song phi để trước khi Nhạc trưởng ra cái máy gì máy gì anh em tôi đây đấy, cái ờ, máy này <laughs> bây giờ thế thôi <laughs> cái này là quay đấy, là... anh Vinh nha anh Vinh nha anh em này cái này là quay là phát luôn đấy. như kiểu điện thoại rồi một phát tí lên luôn từ từ từ từ từ từ từ từ từ cứ bình tĩnh cái này phải quay camera đấy đấy đây là bài đầu tiên đúng không tóm lại có bình tĩnh để thắt cái dây an toàn lại đã không anh em lại bảo là ừ, là à, xe an toàn sẵn rồi à ừ. xe ngon mà ờ, ngồi trong lái chả khác gì nào ra nhỉ đây rồi, ờ, đây là có phải uh, đôi cầu đôi kiếc khóa vi sai gì chưa anh? Dạ, dạ, không không rồi. Ờ. không chân đúng trước này Không chân à đây không chân này. Bắt đầu ừ. nhá, nếu mà Hùng ra ở ngoài thấy bốn ừ. thấy hai bánh đang quay trên không. Ừ, hai bánh đang quay trên không. Một bánh bên này trên cái quả lô và bánh bên kia. Thế à? Rồi. Cứ đứng như này thôi. Đứng này thì mình ấn ra đây. Ấn vào từ từ bình tĩnh, lại lại lại <laughs> ấn vào khóa vi sai đấy. Bình tĩnh. Dạ, rồi anh nhả ra anh từ đầu hộ em cái xem nào. Rồi Nissan Tira này. Gai cầu cũng rộng. Đấy rồi ờ, nó đứng im luôn thì nó sẽ đứng đấy. Ờ. rồi ok rồi đứng luôn nhá bốn bánh đang trên trời chưa Hả, hai bánh uh, trên không trung nó trượt hai bánh này trượt hai bánh à cứ để như này cân bằng đúng không đấy, em rồi rồi quay. Rồi ra quay cái rồi vào thì mình đóng nó vì sai sau vẫn là nó lên đúng không ừ. rồi để, để để để xem để xem để xem đấy anh em có thể thấy đấy bánh nó cứ quay kìa đấy bánh là cứ bám quay này rồi rồi rồi rồi thấy không bỏ ga ra nhá ờ, nay ờ, ờ nay ờ, thầy sẽ đóng quả này ngon nhở ở ờ, đấy bánh nó cứ cân bằng nó quay này đây nhá vẫn quay nhá chân đây nhá ờ chân này chân tháo hẳn cửa ra chung đóng vào cửa đấy. <laughs> đấy số vẫn gài <laughs> này có khi đi đâu thả cần câu cá cũng vui nhở quay nó không có thằng nào đẩy nhá đây nhưng mà anh em có hỏi là rằng là cái uh, khi nào chúng ta đóng cầu khi nào sử dụng visa thì uh, thầy có thể chia sẻ hộ em cho và Luôn các anh em ờ ừ, thì nhanh thôi sao thì đây ví dụ như trường hợp này là mới đang cài hai cầu đúng không ừ. hai cầu rồi đúng không rồi không đi đúng không rồi tay này tay này từ từ mút rồi đâu đâu đâu rồi ấn vào nhá rồi ấn vào một hai ba lên luôn <laughs> nghệ chưa không cần rồi vướng vướng vướng vướng <laughs> nghịch quá đấy là bài ờ, đầu tiên bây giờ thì ờ, thôi bây giờ lên xe lên xe lên xe lên xe Thế hóa ra lái ô tô bây giờ dễ nhở <laughs> ô giờ đỉnh cao bây giờ ô tô dễ nhở <laughs> ô tô giờ toàn công nghệ lái đấy, công nghệ lái rồi bây giờ là bài thứ hai đúng không cái dây vào đây cái nào không có lại gào lên là chỉ, ờ, tiết lộ trước hai bài nhá tiết lộ trước hai bài thì hùng sẽ phải làm cái xe nó trượt lại làm cái xe nó trượt ờ. học cái phương pháp gọi là di chuyển trọng tâm uh, trong lái xe rally kiểu như đầu một bên và đuôi một bên đấy okay. khi mà nó trượt như thế thì mới biết được cái xe nó dễ lật hay không nó dễ lật đây bài này đóng như rally đúng không rồi như rally luôn đây. như thế này nhá bỏ chân ra này không có phanh lái này rồi, bắt đầu trượt à, rồi bắt đầu giảm lái đấy đấy đấy <laughs> nhưng nó hơi chậm tí thì hơi khó tí nhưng mà cứ tập từ từ không sao cái này không không sao không sao ok cả đèn nhỉ à, như đi rừng ấy nhở ở à, cái chỗ này à, gamuda này có cái bãi này hay phết góc cam nó hơi hẹp anh em thông cảm nhá à. DJI Pocket yeah, yeah. Ờ, cái con này nó chạy gầm chắc nhỉ? Chắc mà, con chắc này thực ra thực ra em chạy Navara gầm nó chắc mà. Nhưng con này nó cái cái nó, nhíp. nó nó là nhíp với cái cái thứ hai là cái trọng phân bổ trọng tâm thôi. Đấy, ờ, cái thụt xe này cảm giác nó cũng khác. Ừ. Thiên về trở nặng. Trở nặng hơn, thụt con này là lò xo đúng không? Ừ. À đâu nó là thanh liên kết đa điểm hay gì đấy chứ? Con này nó làm ờ, cái thanh cân bằng. Thanh cân bằng, thanh cân bằng của nó tốt rồi. Thấy có hồ nước, hồ nước đâu nhỉ? Đấy, anh em này. Đây, đây, đây một cái xe Navara này đang đi phía trước này đây là anh em uh, bên ban tổ chức nhé để uh, tổ chức ra một cái ờ, chương trình lái thử như này thì cũng phải cần tới cỡ khoảng 500 anh em đấy Đó. đây bây giờ là một cái đường thử bác nào có muốn uh, ra thử không nhở ra lái thử cái mang xe mình ra thử cái đây là một cái cầu cầu lên hàn bằng uh, thép đây là một cái đôi container đấy đôi container để làm cái mặt phẳng và lại xuống là một cái cầu thép à, cái bài thử này vừa uh, cảm nhận được cái hệ thống truyền lực à, cũng như là có thể thấy được cái góc thoát góc tới góc vượt đỉnh dốc của xe nó như thế nào đây là những ờ, chiếc xe của tổ hậu cần này bên ban tổ chức đang đi thu dọn tất cả những cái rác Nói về vấn đề rác thì tại các sự kiện của mình thì rác thường ngập đường, ngập phố, ngập mọi lúc mọi nơi. À, cho nên là anh em ờ, chúng ta là những người ờ, của thế hệ mới rồi tất cả bây giờ hãy kêu gọi là cùng ờ, nói không với xả rác bừa bãi. Đấy, những bạn trẻ đang đi nhặt từng cái rác một. Đang đi dọn đường à em ơi. Cho sạch sẽ đúng không? rất tỉ mỉ để tổ chức ra một cái chương trình lái thử xe thì uh, ban tổ chức phải làm uh, từ cái khâu setup đến khâu uh, làm đường đến uh, tất cả những thứ nhỏ nhất để cho chúng tôi là những người trải nghiệm để cho khách hàng là những người trải nghiệm có thể cảm nhận rõ được uh, uh, những cái xe nó vận hành như thế nào Đó. đây là những cái con đường uh, hố này những cái hố đào sâu anh em nào có nhã hứng thì uh, mang xe đến đây Muốn biết nó như thế nào thì cũng mang xe đến đây Rồi muốn biết uh, kỹ năng luyện tay lái như thế nào thì cũng mang xe đến đây Tất cả các cái đường thử được uh, thiết lập và được căng dây Giữa một cái bãi đất wow, Khá rộng đấy Bây Giờ mình quay lại nhá Quay lại để ờ, các bạn xếp hàng sẽ nhìn ra một nhân vật cũng khá là quen thuộc hôm nay anh ta đã phải Ờ, ninja ờ, tí nữa hai bánh vì một lý do gì đó ờ, không có đổ bám thì là thấy cả bánh trước và bánh sau đều quay mái tóc anh cũng đã vàng rồi bởi vì hít khí xả quá nhiều nếu mà xem cái video này Khổ thì lắm. bánh trước bánh trái bên trong phải là đã quay ekip của anh đây xe hay cầu nhưng thực chất độ bám à, đẹp dài ờ. chưa à, anh em làm ô tô rất đẹp, rất đẹp dài đây máy này to đúng tay to à, chính vì thế mà đấy cứ phải khen mỹ làm gì việt nam mình đây mà có thể uh, kể đến một cái của Big Sang là Đấy, toàn uh, buổi sáng này thì là toàn anh em báo chí không hệ thống có thể nói là nó phát hiện ra những cái bánh xe bị quay và phanh nó lại truyền một bên xoắn đến cái bánh nào mà nó không quay tức là cái bánh không quay là bánh nó có độ ma sát lớn hơn vâng, à, giới thiệu ờ, qua đó thì ta vượt qua cái phần nhưng cái ờ, hệ thống này nó làm việc ở trên cái cơ sở là chúng ta phải có cái bánh trà và như lúc đấy thì ờ, để hiểu được cái xe nó chạy hay như thế nào đấy, thì nó có lẽ là, là phải lái thử thôi không đạp ga thực ra cái xe thì hệ chỉ có ba cái yếu tố chính một là dừng hai là đi ba là chuyển đường dừng thì sẽ ngắm nhiều và khi nó đóng lại phần đi và phần chuyển hướng thì chắc chắn các bạn sẽ phải lái thử thì mới biết nó hay như thế nào ờ, còn ở trong cái video này còn trong ờ, quá trình video đã mô phỏng cái việc đang nghe lỡ đói cái thì ra đây nó quay ta dùng cái ăn luôn sau thì lập tức là hai cái cầu sau được khóa cứng À, hai bánh sau quay cùng tốc độ và chính vì thế là cái xe nó không có quan tâm đến cái việc có trượt bánh nào không nó cứ quay cùng tốc độ nó bám được đâu nó đi qua đấy thì đấy nó là cái trang bị rất là cao và có thể nói là đắt tiền nhất của một chiếc xe off road có thể. đó chính vì thế mà nhiều hãng xe người ta lắp À, những chiếc xe thì à, vẫn đang à, nằm đây chờ chút nữa anh em nhảy lên phá thoải mái à, thực ra chạy như thế này chưa thì gọi là phá được nhưng mà cũng đủ để cảm nhận rõ cái xe này nó như thế nào Ờ, nói chung là cái chạy thoải mái đi xe người ta thử cái điều kiện nó còn dã man hơn như thế này nhiều. Nhìn thấy xong người ta nhớ ta đi vào thì chắc chắn nó không an toàn. À, để mà nói về ờ, Tira thì có thể là lên đời sau nhưng mà kể mà điều dẻo điều quân dẻo như chim sẻ đi nắng thì ờ, cũng có có thể có giành được những cái thị phần nhất định trước những cái ông lớn như là Fortuner hay là Everest Everest thì như mình đã nói rồi mắc binh về công nghệ luôn nhưng dù mắc binh về công nghệ thì uh, cũng khó có thể giành được số 1 khi mà cái thương hiệu cái logo của Toyota quá lớn à, em à, Terra này mình nghĩ nếu mà gắn logo của ờ, Toyota thì cũng khi đi xuống thì dễ thành bá đạo lắm hệ thống gọi là hỗ trợ xuống dốc thì không ờ, sao ai cũng có một game đấu riêng quan trọng là chiến thuật như thế nào lên đời sau nhưng có thể giành được chiến thắng ờ, nếu như có những chiến thuật khéo léo cho mình khả năng bánh trước nó vẫn lăn được để có thể lái được còn nếu như đấy bây giờ là sau tất cả các thủ tục thì bây giờ 6, uh, ờ, mọi người đã bắt đầu vào lái thử rồi nhá máy quay này các bên vâng. đây là vâng. đây là vòng demo đấy phất cờ này đúng ra là phải cái em gái phất cờ chứ nhở ôi các anh này cũng ngon dai hết đấy Đấy, ờ, rất đông nhá bây giờ đã trở nên đông đúc ờ, nhộn nhịp hơn rất nhiều so với ờ, lúc đầu rất nhiều bên tham dự luôn từ báo chí đến KOL đến tất cả những bạn đam mê xe yêu xe có thể đăng ký cho anh đi nhờ cái à, à, nó gần quá <laughs> Grab nó không biết đi xe đâu, quay làm gì quay à. phần nào chân to to à đây đây, đây ông Hùng lên xe rồi Nhưng mà rõ ràng là phải để các em to to trong các cuộc đua xe rồi các kiểu vân vân là phải phải phải các em nhở? À, ờ, Đúng không? à, <laughs> mấy bạn kia đâu ra không ra vịnh cờ. Thì gì nữ rồi. Tôi nam này. Đổ đi anh Thắng ơi. Cho nó mềm mại lấy mấy em hôm hôm ở Volvo mẹ chân dài nách luôn <laughs> rồi. rất nhiều luôn đấy bây giờ xe bắt đầu phất phất nhẹ thôi ờ, đối với trong off road thì uh, đi đúng tốc độ mới là chuẩn không phải nhanh quá cũng không nên chậm quá uh, bởi vì một cái xe nó sẽ chịu uh, hai vấn đề khi mà chuyển động một là tốc độ hai là độ bám thì làm nào để chúng ta kiểm soát được cái này từng bước chậm đi đúng để có thể cảm nhận rất rõ các cái hệ thống hoạt động như thế nào các bánh bắt đầu quay và tại khúc cua thì sẽ có chuyển ờ, động của các trọng tâm gọi là weight transfer anh em đang ờ, tác nghiệp gọi là đông độ đông đảo chưa Đấy. rõ ràng ờ, không khí bây giờ đã sôi động hơn rất nhiều chào các anh ơi lên ngay lên ngay đấy vui lắm rồi bây giờ lên uh, dốc nào tắt máy xem có lên được không Ui đấy các bạn có thể thấy đấy. Rồi Dừng máy cú choang đầu tiên có hàng rào rồi cứ lên thôi đẩy con dựa ngựa giò đi tìm nhà đối thủ <laughs> thắng có vẻ cũng hay đế chế vậy nhở ờ được được rồi lên quá đơn giản có gì đâu nhẹ nhàng mà nhiều khi cứ phải la hét lên cho phần cảm xúc thôi chứ còn ờ, xe nó khỏe như này đấy xe đi đến đâu là người đi đến đấy <laughs> nhưng mà được một lúc thôi chút nữa nắng lắm chút nữa nắng là anh em trốn hết vào lều mà xem chào chú rồi bây giờ làm cú xuống đầu tiên nào ờ, cái bài này để ờ, xem xem là cái hệ thống hỗ trợ ờ, xuống dốc tốc độ chậm hoạt động như thế nào hill descent control bây giờ thì uh, cái hệ thống như thế này thì cũng quá phổ biến rồi rồi đấy phanh phanh chậm hơn hẳn à, VTC này đủ luôn đấy cười rồi đó bây giờ sẽ thực hiện tất cả các bài thôi các bài mà anh Vinh ga 69 đã uh, thiết lập lên đã mất rất nhiều thời gian để làm ra cái đường thử này đấy à, một là chúng ta phải xác định được cái cung đường hai là phải vẽ ra được à, ba là phải mang tính khoa học để cái xe nó không bị ụp bốn là phải đào đường đào thử đi thử lại rồi máy bay của các bên bay rầm rầm đó là sao mà lại quẹt cả cản đi coi đâu ạ quẹt cản đây anh tú voi bên ờ, red light team Đấy, là instructor là người hướng dẫn cho chúng tôi ngày hôm nay Gọi ờ, anh Tú Voi nhưng mà anh nặng chỉ khoảng hơn 50 cân Nhưng mà riêng anh ấy đã giành rất nhiều giải thưởng trong các cái giải off-road như là uh, ờ, Kaoka hay là VOC hay là gì gì đấy rồi Nhiều lắm ra ngoài bắt đầu lầy ôi ra ngoài bắt đầu lầy không có đà mất không ga ít ga quá ừ. nó ướt rồi nó ướt bắt đầu nó tha nước từ dưới lên là một cái hai là ờ, cái chỗ kia cả cái chỗ ngay bên khi lên ấy là nó bánh nó bị ngoáy xe đấy nó đào đấy, đấy. chỗ đấy có cái hố ga là được mà ừ. như anh hùng chạy lúc nãy lên ngọt sớt bỏ bám phải này xong rồi để cua vào này, cho nó vuông góc cái xe ở trong ừ. dốc bọn mình sẽ để bật khóa visa của mình một ga mình lên đây em bật khóa visa cho anh ờ, lên dốc là phải uh, vuông góc là lành nhất lành nhất lành nhất bởi vì khi đó thì chỉ việc thẳng lên là chả hay ho gì biết ngồi sau cả nó sóc quá <laughs> ờ, mình tắt khóa visa đi và anh em hãy vui lòng subscribe kênh nhé năm nay mục tiêu cũng à, khá là nặng nề khá là rõ ràng cho nên là mong anh em nếu như mà dư giảm cái tay dư giảm một tài khoản dư giảm một cái gì đó thì hãy à, vui lòng subscribe hãy, à, hãy comment hãy tương tác với chúng tôi thật nhiều để chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu và chia sẻ những cái thông tin về ô tô và những vấn đề quanh nó còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại xin chào bye bye